rằng tình nay trôi xa bến xưa dòng sông lặng lẽ thưa thưa đôi cánh bèo trách mình phần nghèo để rồi chiều này nghe cô liêu đến trong lòng nước cuốn trôi con đò về phương ấy sông quê nghèo lặng lẽ giữa trời mây em sang sông yêu hắt mạnh chẳng đầy chẳng còn đó mà người xưa nào thân dòng sông đò ngang không có trong lòng em lấy chồng cách một dòng sông đò ngang không có tình ngắn đôi bờ em lấy chồng cách một dòng sông đò ngang không có tình ngắn đôi bờ. có thương đâu nhưng lòng ta mãi yêu nhau cho thời gian không úa màu thêm mặn mà ngà vô xa cách em ơi đôi ngà biết tìm về đâu trong gió dập vui tháng năm duyên tình chúng mình trời đã ngăn cách thôi đành ngoảnh mặt từ đây hơi em đừng rêu chi nói than sâu trời cao sao quá cơ cầu tình đầu đó ta cành hoa trong gió dập vui tháng năm duyên tình chúng mình trời đã ngăn cách thôi đành ngoảnh mặt từ đây hơi em đừng rêu chi nỗi than sâu trời cao sao quá cơ cầu tình đầu đó ta chôn vui đừng rêu chi nỗi than sâu trời cao sao quá cơ cầu tình đầu đó ta chôn vui sống này nhớ mãi em ta We'll. chẳng chớ cành dài lạnh lùng anh cô đơn bạn chiều kia tiến bước em về anh nhìn trong khoe mắt em sầu du